Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với cái kênh tiếng soi kèo cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá nhé. Thì uh, tối ngày hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai sẽ có rất nhiều trận đấu được diễn ra từ cái giải vô địch hàng đầu hàng đầu châu Âu này như Bundesliga, Serie A, League One rồi uh, La Liga, ngoại hạng Anh đấy, rất là nhiều trận đấu luôn. Thì thì Tiến đã nhận định và phân tích lên video cho anh em uh, uh, để cho anh em tham khảo các mã kèo là những cái trận đấu như là Southampton với thằng Tottenham được diễn ra 10 giờ tối nay này đó cùng với đó là chính là là cái trận đấu giữa Chelsea với Everton thì riêng hai cái trận đấu tại ngoại hạng Anh này thì Tiến cũng đã lên cho anh em tại cái kênh Tiến soi kèo để anh em có thể vào để tham khảo hai cái mã kèo này nhá đấy thì tiếp theo đây trong cái video này Tiến sẽ tiếp tục nhận định và phân tích thêm cho anh em uh, uh, một trận đấu muộn tại Syria đây một cái trận đấu muộn tại Syria nha anh em trận đấu giữa uh, Udinese với AC Milan Đấy thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 2 giờ 45 của hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai. Đấy. Ok thì uh, trước khi mà đến với uh, nhận định cũng như phân tích về hai cặp đấu này thì Tiến sẽ cho anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đấu đầu này nhá đây thì nhà cái đánh giá cái ờ, chiến thắng dành cho AC Milan ở trận đấu này uh, không quá là cao khi mà chỉ đưa ra cái mức chấp lần lượt là 0.25 với tỷ lệ là một ăn 0.9 mà thôi đấy trong đó thì có mã kèo chấp nửa trái này rồi kèo đồng rồi kèo nửa một đó đó thậm chí có kèo đồng của cả hai đội luôn nha anh em đó thì uh, bên cạnh đó còn có mã kèo tài xỉu 2.25 này 2.3 hay hòa rồi 2.5 nữa rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi luôn thì Tiến cũng đã nói nhiều ở các video mà Tiến đã lên cho anh em tham khảo rồi những cái video mà Tiến lên trên YouTube là phải lên trước từ nửa ngày cho đến một ngày thậm chí là là uh, một ngày rưỡi luôn anh em đấy thì Tiến lên video cho anh em khá sớm nên chưa có được những cái uh, mã kèo chuẩn cũng như là những cái uh, uh, ờ, mã kèo thẻ kèo gốc đồ từ cái nhà cái đưa ra trên cái trang cho anh em chơi đấy hiện tại anh em có thể thấy này mã mã kèo thẻ kèo thẻ phạt hay là kèo gốc với kèo uh, như là kèo gung rồi kèo cả hai đội địa bàn vẫn chưa có nha anh em đấy hiện tại tiến lên cho anh em cái video này để anh em tham khảo khá là sớm đó cho nên chỉ có những cái mã kèo như hiện tại thôi cũng rất là nhiều nha anh em mã kèo chấp nè tài xỉu rồi rồi uh, tỷ số này đấy đấy thì về những cái mã kèo như tiến đã nói kèo thẻ kèo gốc này nọ cái kiểu thì thì chắc chắn là Ờ, thí dụ như trận đấu này được diễn ra vào khuya hôm nay đó là 2 giờ 45 này cũng như là rạng sáng ngày mai thì chắc chắn là uh, sáng trưa ngày 18 tháng 3 sáng hoặc trưa là nhà cái sẽ đưa lên đầy đủ các mã kèo cho anh em trong đó có kèo thẻ kèo gốc này nọ nhiều lắm nha anh em đấy thì với những mã kèo hiện tại tiến vẫn đưa ra được những cái nhận định cũng như phân tích rất là chuẩn mực để dành cho anh em ờ, tham khảo về uh, cái trận đấu này nếu như mà anh em thấy những cái nhận định phân tích cũng như là đưa những cái tỷ lệ kèo mà tiến đã đưa lên cho anh em tham khảo anh em thấy trùng máu thì anh em có thể vào đấy còn anh em mà thấy mà mà uh, tiến nhận định không đúng hay là uh, nhận định sai đưa những má kèo bậy bạ cho anh em thì anh em có thể đánh ngược lại cũng có thể là anh em xem như tham khảo thôi và không chơi những trận đấu này đấy và tiến hay nói là trước chơi bóng lăn tầm nửa tiếng đến một tiếng tiến sẽ đẩy những má kèo chuẩn hơn tức là khi mà đã có cái đội hình ra sân chính thức này cũng như là là cầu thủ nào chơi ở vị trí nào đấy và và cái đội nào cần điểm hơn và chơi với sơ đồ nào công hay thủ nọ lúc đó là có đầy đủ thông tin về lực lượng cũng như là cái đội hình ra sân dự kiến đội hình ra sân chính thức đấy thì lúc đó tiến mới ờ, đẩy lên trên nhóm tiến sẽ sâu kỹ là các mã kèo đẩy lên trên nhóm cho anh em theo nếu như mà có gì thay đổi lập tức là tiến sẽ thông báo trên nhóm liền đấy cũng như là khi mà anh em chơi giữa trận đấu anh em mà chơi giữa trận đấu tiếng mà thấy mã kèo tiếng cho anh em không ổn tiếng sẽ lập tức bảo anh em là bán cái kèo đó đi đó cũng như là có thể vào thêm cái mã kèo khác để tránh cái việc mà thua lỗ để để kiếm lãi trong những cái trận đấu này đấy anh em chơi như vậy thì mới có lãi đúng không anh em tự chơi anh em thích đội nào vào đó đó nè thấy chấp cao rồi, anh em nghĩ chấp cao là sẽ ăn hoặc là à, anh em thấy trên bảng xếp hạng rồi là thằng này đá hay hơn rồi anh em vào đó cũng như là anh em kết AC Milan hơn đi rồi anh em vào AC Milan à, thì anh em chơi như vậy thì cũng như là chơi hên xui chơi 50 50 thôi anh em chơi như vậy thì thì đâu có ý nghĩa gì nữa đâu đúng không chơi là nếu mà anh em mà muốn đầu tư một cách là à, kiếm lãi mà đúng cách á, thì anh em phải soi kỹ từng cái trận đấu cũng như là phân tích về các cầu thủ này về về cái sơ đồ ra sân này nọ anh em mới biết được những cái thông tin về nó rồi anh em mới đưa ra được những cái mắc kèo chuẩn hơn đúng không anh em chơi hên xui thì chắc chắn là là sẽ không có lãi đâu anh em nếu mà anh em may mắn anh em lãi một phần nào thôi nhưng mà về sau chắc chắn anh em sẽ sẽ không không bao giờ mà mà kiếm lãi được nữa đó và dẫn đến những cái trường hợp như những anh em xa bờ rồi rồi thua tha các kiểu đấy thì tiến xin nhắc lại một lần nữa những anh em nào mà thật sự đang thua tha xa bờ nè muốn vào nhóm cùng đầu tư một cách mà hiệu quả nhất thì cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram tiến để ở phía dưới màn hình trong cái góc video này đấy số zalo này 0963 731 346 hoặc là cái telegram kèo bóng cao tiến thì uh, tiến cũng có để cái đường link của cái telegram Ờ, ở dưới ở phía dưới phần bình luận đấy nếu như mà anh em không biết tìm tiến qua cái telegram thì anh em có thể liên hệ qua cái số zalo của tiến anh em cứ gửi kết bạn đi tiến sẽ à, lập tức trả lời anh em luôn đó nhưng mà để vào nhóm của tiến thì tất tất nhiên tất nhiên tiến có nói đầu video rồi tất cả vào nhóm của tiến thì hoàn toàn miễn phí hết hoàn toàn miễn phí luôn tiến sẽ không thu một đồng lọc phí nào từ anh em hết nhưng mà anh em phải đáp ứng được hai cái yêu cầu mà tiến đã đưa ra cho anh em anh em nhớ nha thứ nhất là anh em phải có một số số vốn ít nhất tối thiểu là cũng từ một hai củ trở lên đó một hai củ trở lên thì anh em mới có thể vào nhóm của tiến thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến đó anh em đáp ứng được hai cái yêu cầu đó anh em cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ lập tức đưa anh em vào nhóm liền thì à, vì sao mà tiến đưa ra hai yêu cầu như vậy thứ nhất anh em có một cái số vốn một hai củ thì tiến mới có thể dễ dàng chia kèo cho anh em cũng như là chỉ anh em để lại một ít vốn dằn vào cái mã kèo tỷ số của trận đấu đó cũng như là vào kèo gung hay kèo thẻ kèo góc gì giữa trận đấy chơi như vậy mới có lãi anh em Chính anh em ờ, cầm vài trăm vào nhóm hai ba trăm bốn trăm bốn năm trăm gì đấy vào nhóm rồi anh em xin kèo anh em chơi chỗ khác đi anh em chơi qua thầu qua cò hay là anh em à, nghĩ là vài trăm tiếng sẽ dẫn dắt anh em ăn lên vài triệu vài vài chục củ thì cái chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu anh em đó anh em đừng có nghĩ tới nhá đó nếu mà thật sự anh em chỉ cầm vài trăm à, anh em xin vào nhóm thì thì tốt nhất anh em để số tiền đó lại anh em à, à ăn uống uống cà phê đi hay là dẫn vợ con bù bịch gì đó đi chơi đi đó chứ anh em xin vào nhóm để làm gì khi mà có vài trăm k đó đó anh khi trong khi nhiều anh em chơi banh bóng anh em cũng biết rồi đó người ta bỏ vào năm mười củ nè vài chục củ có khi cả trăm để chơi một trận banh nữa đấy nhiều đó cũng chưa thấm thía gì nữa đúng không với số nhưng mà riêng tiếng thì biết mỗi người là là kiểu như một hoàn cảnh này không có ai mà theo ai được hết cho nên chỉ với số 4 và một hai cũ thôi thật sự anh em thu tha sao bờ hoặc là muốn đầu tư vào bóng đá này à, hoặc là những anh em yêu bóng đá nhưng mà không biết vào những mắc kèo nào thì cứ vào nhóm của Tiến nếu mà đạt hai yêu cầu đó đấy Tiến sẽ phân tích kỹ càng các trận đấu và đẩy mắc kèo lên nhóm cho anh em theo đó thì tối hàng nào ngày nào Tiến cũng lên mã kèo đều đều cho anh em trên nhóm hết anh em uh, nếu như mà Tiến lên nhiều mã kèo thì anh em cứ lựa chọn những cái trận đấu mà anh em thích thì anh em vào đó còn anh em mà đủ số 4 để ờ, theo tiếng thì cứ vào đầy đủ các mặt kèo mà tiếng đưa trên nhóm luôn thì ờ, cái tỷ lệ có lãi rất là cao nha anh em đó dù bóng đá là không biết trước được điều gì hết á nhưng uh, tiếng không nói là chắc ăn 100 phần trăm nhưng chắc chắn là những cái mã kèo mà tiến đưa ra là phân tích một cách rất là kỹ càng nên chắc chắn sẽ sẽ có tỷ lệ ăn cao hơn khi mà anh em tự chơi bên ngoài đúng không anh em đấy thì anh em có nhu cầu à, thu tha sau bờ muốn gỡ gạt muốn đồng hành với tiến ở chặn được phía trước thì cứ liên hệ cho tiến nhá đấy ok thì với mã kèo hiện tại trước khi mà tiến đưa ra về cái tỷ lệ kèo mà tiến đã đẩy lên cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến đi qua phân tích cũng như là nhận định về cái trận đấu này nhé <coughs> À mà trước khi mà đến với à, nhận định về cặp đấu này, Tiến cũng à, chia sẻ cho anh em thêm là là trên cái kênh YouTube của Tiến cũng đã lên được à, các mã kèo à, như là ngoại hạng Anh là Chelsea với Everton, Southampton với Tottenham diễn ra vào tối hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai Tiến đã nói về cặp đấu này rồi, anh em có thể vào tham khảo nhé. Bên cạnh đó thì Tiến cũng đã lên cho anh em cái video trong cái trận chung kết U20 giữa U20 U20 U23 cái tăng nè với U20 gắt nè đó thì cái trận đấu này là cái trận chung kết U20 châu Á nha anh em trận này được diễn ra vào lúc 9 ờ, giờ tối nay tức là 21 giờ đấy anh em ờ, nếu mà cần tham khảo về các mã kèo này anh em cứ uh, vào xem để tham khảo cái video Tiến đã đẩy lên trên YouTube rồi đó còn muốn mã kèo chuẩn hơn thì chắc chắn là trước giờ bóng lăn sẽ thay đổi rất là nhiều đấy lúc đó Tiến sẽ đẩy lên trên nhóm nên anh em cần vào nhóm thì cứ cứ liên hệ ngay cho Tiến đừng có ngần ngại gì nhé đấy thì uh, quay lại với trận đấu này thì uh, trước tiên anh em hãy cùng tiến xem qua về cái bảng xếp hạng hiện tại này thì tại Serie A cái thằng uh, chủ nhà Udinese thì đang đứng ở vị trí thứ 10 Serie A với 35 điểm sau 26 vòng đấu có được 8 thắng 11 hòa và 7 thất bại này đó ghi được 34 bàn thắng để thủng lưới 30 30 lần thì cái vị trí của thằng Udinese hiện tại tại Serie A gần như là cái mục tiêu của nó chỉ là nằm ở giữa bảng xếp hạng thôi anh em đó khi mà phía trước phía trước nhà những cái đội mà đang cạnh tranh vị trí top 4, top 5 cũng như là top 6 để lấy một cái cúp châu Âu thì toàn là những đội bóng mạnh thôi như Juventus hay là Atalanta vẫn đang đứng ở vị trí 67 đó thì thì cái cơ hội mà để thằng Udinese này vượt lên để để chiếm một cái vị trí trong cái top 6 thì chắc chắn là sẽ rất khó khi mà hiện tại thằng Udinese cũng đang kém top 6 là Atalanta đến 7 ờ, điểm cách biệt và kém top 5 đến 12 ờ, điểm cách biệt đấy nhưng mà thậm chí là vị trí top 7 hiện tại là cái thằng Juventus cũng đang có 38 điểm rồi đó và Juventus chắc chắn cũng là đang khát khao để để uh, có một cái vé dự cúp châu Âu ở mùa sau nên chắc chắn cái cơ hội cho Udinese này giành cái vé đó rất là khó đó anh em nhìn vào bảng xếp hạng anh em thấy đấy và cái vị trí mà để gớt hạng nhóm nguy hiểm của cái giải đấu này ở vị trí thứ 18 nhóm cầm đèn đỏ cũng là 19 điểm thôi đó kém cái thằng Udinese đến uh, uh, 16 điểm cách biệt mà trong khi đó cái giải Syria chỉ còn cỡ 12 vòng đấu nữa thôi cho nên uh, rất khó để Udinese uh, bị ờ, tụt hạng ở mùa giải năm nay và gần như là Udinese cái mục tiêu của đội bóng này chỉ là ở giữa một bảng xếp hạng hiện tại thôi đấy vì vậy mà Udinese bước vào cái trận đấu này à, với một cái tinh thần khi đấu nói chung là không không phải là không muốn chiến thắng nha anh em nhưng mà chắc chắn là cái khát cao chiến thắng của cái thằng AC Milan nhiều hơn khi mà anh em thấy AC Milan đội khách này có được 48 điểm sau 26 ờ, vòng đấu với 14 thắng 6 hòa và 6 thất bại đó có được 43 bàn thắng và để thủng lưới 33 bàn nhưng mà anh em nhìn kỹ vào cái bảng xếp hạng Syria tại cái top 5 đi cũng như là top 6 anh em thấy đang rất là căng thẳng luôn bỏ đi cái thằng Napoli chắc chắn là cái tỷ lệ mà Napoli vô địch ngoại Anh gần như là 99,9% rồi đó khi mà nó bỏ xa cái thằng thứ nhì là Inter đến 18 điểm cách biệt đó 18 điểm là là 6 cái trận thắng anh em trong khi đó chỉ ngoại xảy ra chỉ còn 12 trận thôi đấy lại ngoạn là cái thằng Napoli này nó nó sẽ kết thúc cái ngôi vô địch uh, Serie A kết thúc sớm tầm 9 ờ, đến 10 vòng đấu luôn không chừng nữa đúng không anh em đấy Napoli rất là thi đấu rất là hay ở mùa giải năm nay luôn đó thì hiện tại cái đội bóng còn lại chỉ chắc chắn là cạnh tranh cái vị trí ở top 4 Serie A mà thôi đó để giành một cái vé dự cúp châu Âu nhưng mà hiện tại cái vị trí thứ hai là cái thằng Inter Milan cũng chỉ có 50 điểm mà thôi và thứ ba là Lazio cũng 49 điểm đấy và AC Milan ở vị trí thứ tư là 48 điểm cùng với đó là cái thằng Roma ở vị trí thứ năm cũng chỉ có 47 điểm đó mỗi đội chỉ cách biệt nhau một điểm một điểm mà thôi đó bảng xếp hạng này đang rất là căng thẳng luôn đến hiện tại tiếng chắc chắn là, là cũng chưa biết được ai cũng chưa biết là cái Inter ở vị trí top 2 này hay là Lazio ở top 3 hay là AC Milan ở top 4 chưa biết chắc chắn là đội nào sẽ được giữ cái vé giữ cúp C1 mùa sau nữa tại vì phía sau các đối thủ cũng đang cạnh tranh khá là gắt luôn như Atalanta, Juventus, Roma cũng đang đua theo cái điểm của các đội bóng top trên rất là mạnh luôn nha anh em đó nhìn sơ qua thì các bạn xếp hạng mà đua hạng của của đua cái vé dự cúp châu Âu của Serie cũng rất là hấp dẫn không có thua kém gì ngoại hạng Anh hiện tại nha anh em đấy còn về cái phong độ còn nói về phong độ thì anh em xem này cái thằng Udinese thì dạo gần đây dạo gần đây Udinese thi đấu uh, tương đối tốt nha anh em ở ba trận gần nhất Udinese là bất bại luôn với hai trận hòa lần lượt là hai điều trước Sevilla này rồi không không trước Atalanta này và mới đây nhất ở vòng đấu vừa rồi thì Udinese đã có chiến thắng trên sân nhà của cái thằng Empoli với tỷ số 1-0 đấy còn về cái thằng à, AC Milan thì thì anh em thấy sau cái chuỗi một bốn trận thắng liên tiếp thì ở hai trận mới đây nhất thì à, ba trận mới đây nhất nha xin lỗi anh em ba trận mới đây nhất thì AC Milan đã có hai trận hòa và một thất bại và chưa biết được mùa chiến thắng ở ba trận gần nhất nha anh em đấy nhưng mà có một điều là riêng tại cúp C1 thằng AC Milan ở trận lượt đi đã thắng uh, cái thằng Tottenham với tỷ số 1-0 rồi đấy nên lượt về này thì, thì nó không cần bàn thắng để làm gì cả và tỷ số không đều cũng đủ giúp cho AC Milan tiến vào cái vòng tiếp theo tại cúp C1 đấy thì đây cũng là một cái động lực rất là lớn để cho AC Milan có thể tập trung vào cái trận đấu tối nay trước uh, trước cái thằng uh, đó để tiếp tục giành một cái vị trí trên bảng xếp hạng Serie A và và cạnh tranh cái vé dự cúp C1 tiếp tục vào mùa sau đó cũng như là là lấy thêm cái tinh thần động lực để uh, chinh chiến ở ở các trận đấu phía trước tại cúp C1 mùa này đúng không anh em đó và nhìn vào cái uh, nhìn vào cái ờ, lịch sử đối đầu anh em có thấy này ở uh, chặng lượt đi trước đó trước đó ở ba trận đối đầu nhau trước đó thì cả hai đội bất phân thắng bại với tỷ số một đều ở ba trận luôn đó hai đội này đang đang uh, uh, có một cái đang đang có những cái thành tích đối đầu khá là ngang cơ nhau nhưng mà ở trận đấu gần nhất ở giải Serie A mùa này ở trận lượt đi thì trên sân nhà của AC Milan Milan đã giành chiến thắng 4-2 trước cái thằng Sudi à, uh, Udinese nha anh em đấy thì Tiến sẽ cho anh em xem qua về cái trận đấu này nhá <coughs> đây anh em đây anh em ở trận uh, à, lượt đi trên sân nhà của AC Milan vừa rồi thì AC Milan cũng đã có mức chấp trước cái thằng Udinese rất là cao với mức chấp là 1.25 cả chặn này với tỷ lệ là bỏ 1 ăn 0.98 đấy thì ở trận đấu này Milan cũng đã giành chiến thắng với tỷ số là 4-2 chung cuộc và à, người hâm mộ cũng cũng là à, đã nếu mà những ai mà mà đã đầu tư vào các bá kèo 1.25 thì cũng đã hấp full ở cái trận đấu này cũng như là AC Milan đã có một chiến thắng rất là tốt trước cái thằng Udinese ngay trên sân nhà đấy thì trong cái trận đối đầu này cái thằng AC Milan kiểm soát bóng đến 59% và tung ra được 14 pha dứt điểm với 5 pha trúng đích so với cái thằng Udinese là 41% kiểm soát bóng này và chỉ tung được 9 pha dứt điểm mà thôi đấy nói gì nói cái thằng Udinese này vẫn là một cái đội bóng mà không phải là dễ ăn nha anh em khi mà thi đấu trước các đội bóng mạnh Udinese vẫn tạo ra được rất là nhiều cơ hội cũng như là những cái pha bóng gây nguy hiểm đến với cái cái cái cầu môn của đối phương đấy và nhìn vào trận đấu anh em thấy đi chính Udinese là cái đội mở tỷ số trước ngay ở phút thứ hai đó và AC Milan đã xuất sắc gỡ hòa và vượt lên dẫn chướng ngược lại 2-1 trong vòng 4 phút đấy nhưng đến cuối thi đấu của hiệp 1 thì thì Juninho đã gỡ hòa hai đều và bước sang hiệp 2 AC Milan đã xuất sắc đánh bại ghi được hai bàn thắng nữa và đánh bại cái thằng Udinese với tỷ số là 4-2 chung cuộc đấy xét về mọi mặt thì Udinese vẫn là một đội bóng ờ, có một cái hàng công tương đối tốt nhưng ngược lại thì cái hàng thủ của đội bóng này đang thi đấu khá là tệ đấy và quay lại với cái trận lượt về trên sân nhà của Udinese cùng với cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra đây tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra như tiến đã nói cho anh em rồi đó rất là nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn và với những cái mã kèo à, này thì tiến sẽ ưu tiên cho anh em lựa chọn một cái mã kèo là AC Milan chấp 0.25 à, nha anh em đó cũng như là cái thành tích ở cái trận lượt đi và và những cái phong độ của AC Milan hiện tại cùng với cái mục tiêu mà AC Milan phải cạnh tranh cái vị trí top 4, top 5 trên cái bảng xếp hạng Serie thì chắc chắn là thằng AC Milan này nó nó sẽ uh, uh, có một cái tinh thần chiến đấu cao hơn nhiều so với Udinese thì một vị nó AC Milan vừa mới vào vòng trong cúp C1 nữa đấy nó sẽ tiếp thêm rất là nhiều động lực cho AC Milan nhớ nha anh em còn thằng Udinese gần như là là nó sẽ chung chân ở cái giữa bảng xếp hạng rồi và sắp tới sẽ không có cái mục tiêu nào tiếp theo cho Udinese nữa đấy và chốt lại những cái tỷ lệ kèo này Tiến sẽ đẩy lên cho anh em cái mã kèo là AC Milan chấp 2.25 này cùng với đó là anh em vào luôn cho tiếng cái mã kèo à, tài 2.25 nhá anh em bỏ đi mã kèo tài 2.5 này anh vào cho tiếng tài 2.25 vì ở bốn trận đấu đối đồng nhau có ba trận là về với cái cái tỷ số một điều trong khi đó trận gần nhất với 6 bàn thắng lận đấy thì bị thì không có tội tình gì mà anh em bỏ cái mã kèo tài này thay vào đó anh em vào mã kèo tài 2.25 cho tiếng đó và dằn thêm cái mã kèo tỷ số 11 cho tiếng đây dằn thêm mã kèo tỷ số 11 anh em hiểu ý của tiếng không nếu như mà trận đấu này anh em vào cái tài AC Milan uh, ờ, 2.25 cùng với AC Milan chấp đồng nữa nếu như mà trận này về tỷ số một đều tất nhiên anh em anh em sẽ thua hai mã kèo này nhưng anh em sẽ đua thua mã kèo là nửa tiền thôi một mã nửa tiền hai mã là À, ví dụ như anh em vào hai củ mã kèo AC Milan cùng với hai củ mã kèo uh, tài 2.25 mà tỷ số về một đều thì thì anh em thua mỗi bên một nửa thì cũng là hai củ rồi đấy anh em sẽ không phải thua hết đúng không thì với cái số thua đó anh em bù lại cho tiến dần một ít vào cái mã kèo tỷ số 11 chắc chắn anh em sẽ có lãi trong cuộc đấu đông này đó đây chỉ là những cái dự kiến thôi chưa chắc gì cái thằng Udinese nó có thể hòa chứ AC Milan đúng không và tiến dự đoán cái trận này sẽ nghiêng về cái tỷ số là 2-1 hoặc là 3-1 dành cho AC Milan đó đó chỉ là những cái dự ờ, dự dự uh, kiến dự định của tiến về cái tỷ số của trận đấu này thôi đây thì tiến sẽ chốt lại cho anh em các mã kèo ở trận đấu này này <clears throat> trước tiên là AC Milan chấp 0.25 FT ok cho anh em cùng với mã tài ft 2 chấm tài 2.25 ft nha anh em đấy cùng với đó là dần một ít vào tỷ số một đều ft ok cho anh em chốt lại ba mã kèo duy nhất trong cái cuộc đối đầu này anh em nhớ kỹ nha đây ba mã kèo duy nhất AC Milan chấp 0.25 tài 2.25 cả chặn dần một ít vào cái tỷ số 11 ok cho anh em đó thì anh em nếu mà chơi theo cái cách của tiến thì chắc chắn là anh em sẽ có lãi trong cái trận đấu này đó đó gọi là là là, là đầu tư một cách mà nó hiệu quả nhất khi mà có người phân tích nhận định cho anh em cái trận đấu nếu như mà anh em thấy những cái nhận định phân tích của tiến hay mà hợp ý trùng máu với anh em đó cũng như là với với những gì mà hai hai hai đội đã thể hiện ở thời gian vừa qua cũng như là tại các bảng xếp hạng Serie đang rất là căng thẳng cái cuộc đua vị trí top 4 top 5 nếu như mà anh em thấy tiếng nhận định phân tích đúng về cái cuộc đối đầu này thì anh em có thể vào theo tiếng đó còn nếu mà anh em thấy tiếng nhận định sai thì anh em có thể vào mã kèo ngược lại cũng như là coi như là à, không vào mà tham khảo thôi đấy hợp ý trùng máu thì anh em vào còn tiếng nói rồi tiếng nói rõ ở đầu video rồi là những mã kèo mà chuẩn hơn thì chắc chắn là trước giờ bóng lăn tầm 30 phút đến một tiếng thì lúc đó có những cái mã kèo chuẩn hơn cũng như về cái đội hình ra sân của hai đội này chính thức này rồi rồi cầu thủ nào chơi với sơ đồ nào rồi những ai chấn thương đó khi mà biết kỹ được những cái cái cái uh, uh, thông tin về lực lượng thì chắc chắn là tiến sẽ đẩy lên lại các mã kèo chuẩn hơn cho anh em theo anh em nhớ nhá đấy còn cái uh, cái cái việc mà để vào nhóm của tiến thì tiến đã nói nhiều lần rồi vào tiến vào nhóm của tiến là hoàn toàn miễn phí hoàn toàn miễn phí và free nha anh em tiến không thu một đồng lọc phí nào từ anh em hết đấy nhưng mà anh em phải đáp ứng được hai cái yêu cầu mà tiến đưa ra thứ nhất có một số vốn ít nhất là một hai củ trở lên nhớ nha một hai củ trở lên thì mới liên hệ cho tiến thứ hai là anh em bắt buộc bắt buộc là anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online nhớ nha anh em internet banking có xài internet banking chuyển khoản online à, và có một cái khoản ngân hàng đấy anh em đủ hai cái yêu cầu đó thì cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ đưa trực tiếp cái này vào nhóm luôn đó để cùng bước với tiến ở chặng đường dài phía trước và còn rất là nhiều mã kèo ở các trận đấu hay phía trước cho anh em nữa đó sắp tới còn có những cái giải châu á như việt nam đá này rồi eugo rồi à, nói chung là rất là nhiều giải đấu luôn đó anh em muốn đồng hành với tiến thì cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo 0963731346. cứ kết bạn gửi kết bạn cho tiến qua cái số zalo này hoặc là liên hệ cái telegram uh, ờ, kèo bóng cao tiếng đó hai cái thông tin này tiến có để ở phía dưới góc video của màn hình trong video này đó thì anh em cứ liên hệ cho tiến đi à, nếu như mà anh em cần tiến sẽ hỗ trợ hết mình ok nha anh em thì à, cái video này cũng dài rồi tiến cũng sẽ xin kết thúc cái video này tại đây nhé anh em à, và anh em cũng đừng quên là để lại một lượt đăng ký kênh cũng như là là à, à, ấn à, nút like và để lại một bình luận dự đoán vào cái trận đấu này đó và tiến sẽ có một một cái phần quà dành cho những anh em nào mà dự đoán chính xác nhất cũng như là sớm nhất về cái tỷ số của cuộc đối đầu giữa à, Udinese với AC Milan đấy trong cái video này thì Tiến sẽ dành tặng 500k cho anh em nào mà dự đoán chính xác nhất và sớm nhất trong cái video này nhé. Đấy, và anh em nhớ đăng ký cái kênh Tiến số kèo để cho Tiến mau đạt à, cái cái cái cái à, uh, tới cột mốc là 1k follow để cho Tiến có thêm nhiều động lực để làm ở những video tiếp theo nhé. Và quên nói với anh em nữa uh, là là anh em nhớ uh, đăng ký follow thêm cái kênh tiếng bóng đá cho tiếng do kênh mới lập nên anh em tìm gõ tiếng bóng đá chưa ra đâu thay vào đó anh em có thể gõ tên miền là tiếng bóng đá 68 ghi liên tiếp trên cái thanh ờ, tìm kiếm của youtube anh em ghi liên tiếp như thế anh em tìm sẽ ra thứ hai cách thứ hai để tìm là anh em vào cái kênh tiếng sâu kèo đây anh em vào cái kênh trang chủ của tiếng sâu kèo anh em tìm dưới phần chữ kênh là sẽ thấy kênh tiếng bóng đá đấy anh em nhớ follow hai kênh này của tiếng nhé và anh em cũng đừng quên là là tiếng cũng đã lên cho anh em hai trận trước đó tại ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 0 ờ, giờ 30 ngày 19 tháng 3 này cũng như là trận đấu giữa Southampton với Tottenham diễn ra vào lúc 10 ờ, giờ tối nay này đấy cùng với đó là tối nay vào lúc 9 giờ cũng có trận chung kết U20 Uruguay Cách Tăng với U20 Gắt đấy rất là nhiều trận đấu hay luôn anh em có thể vào cái trang của Tiến để tham khảo các mã kèo này nhé Ok chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư